Thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 8 năm 2022 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua tuần biến động khá là tích cực của thị trường chứng khoán Việt Nam đồng pha với thị trường chứng khoán thế giới. Thị trường chứng khoán Việt Nam có một tuần tăng giá nhẹ. Trong khi thị trường chứng khoán thế giới thì là một tuần tăng giá khá là mạnh. Có thể nói là thị trường chứng khoán Việt Nam đang trễ pha so với thị trường chứng khoán thế giới một nhịp. Tuy nhiên, chúng ta vẫn đồng pha là cùng pha tăng kể từ đợt giảm là cuối tháng 7 và chúng ta bước vào sóng tăng cho đến hiện nay. Sóng tăng này sẽ dự kiến còn tiếp tục được kéo dài cho đến tầm hết tháng 9 đầu tháng 10. Tuy nhiên trong quá trình tăng thì tất nhiên nó sẽ gặp những đợt rung lắc và những đợt điều chỉnh và nhiều khả năng đợt điều chỉnh một đợt điều chỉnh mạnh sẽ diễn ra vào cuối tháng 8 đầu tháng 9. Trước khi đi vào phân tích chi tiết thị trường chứng khoán thì tôi sẽ điểm qua cái ờ, tin tức Ờ, tuần qua và tin tức sẽ ảnh hưởng đến tuần tới. Thì tuần qua như chúng ta biết là tâm điểm thì chính là cuộc họp à, chính là thông tin về lạm phát của Mỹ và thông tin lạm phát của Mỹ tuần qua khá là tích cực. Đây, chúng ta nhìn thấy lạm phát của Mỹ nó cũng không ngoài dự đoán của chúng ta lạm phát của Mỹ giảm khá là mạnh. Lạm phát của Mỹ giảm từ mức 9,1% xuống 8,5% chứ không phải là như mức 8,7 như các chuyên gia dự kiến. Và với cái mức giảm này thì theo cá nhân tôi nó chưa phản ánh hết cái việc hạ nhiệt của giá năng lượng và giá lương thực thực phẩm. Thì như tôi nói trước đó thì thường các cục thống kê của Mỹ thì thường chốt số liệu vào quý 3 à tuần thứ 3 của tháng. Như vậy là thừa tháng trước thì các số liệu của Mỹ thì chốt vào là ngày à, đây chúng ta chốt vào ngày 10 à, khoảng 20, 21 tháng 6 nó vẫn chưa phản ánh hết cái số liệu uh, giảm giá của năng lượng. Đây chúng ta nhìn thấy đây. Đây, ngày cuối tháng uh, của cuối tuần của tháng thì lúc đó giá năng lượng của Mỹ vẫn đâu đó US oil vẫn đâu đó quanh 100. Hiện nay US oil đã 90 rồi, tiếp tục giảm giá 10% nữa. Như vậy thì chúng ta dự kiến tháng sau giá năng lượng của Mỹ sẽ tiếp tục giảm và giá các hàng hóa cơ bản cũng giảm. Điều này đồng nghĩa với lạm phát công bố vào ngày mùng 10 tháng 13 ờ, tháng 9 sẽ khá là thấp và như vậy thì thị trường sẽ tiếp tục có xu hướng là phục hồi. Tuần qua thị trường chứng khoán Mỹ tăng giá rất là mạnh, đặc biệt hai phiên ngày cuối tuần. Chúng ta có thể nhìn thấy phiên ngày thứ sáu, chỉ các chỉ số chứng khoán Mỹ cũng tăng giá à, tầm thấp nhất là Dow Jones tăng 427 ờ, điểm tương ứng 1,27%, tăng nhiều nhất là chỉ số Nasdaq tăng 274 điểm tương ứng với 2%. Trước đó vào ngày thứ năm thì chỉ số chứng khoán Mỹ đều tăng giá 2 đến 3%. Do vậy chúng ta có thể quan sát thấy chỉ số Dow Jones và chỉ số Nasdaq này. Đây, chúng ta nhìn thấy chỉ số Dow Jones của chúng ta này. Vào ờ, phiên ngày thứ tư khi chỉ số CPI được công bố thì tăng giá rất là mạnh từ 32.800 tăng lên mốc 33.300 ờ, nó hơn 500 điểm, gần 600 điểm. Có thể nói trong tuần thì chỉ số Dow Jones của chúng ta này từ mức thấp 32.700 ờ, này tăng lên đến 33.700 ờ, hơn 1.000 điểm, tăng gần 4%, cũng một mức rất là cao. Đối với chỉ số Nasdaq Nasdaq thì tuần qua thật sự là rất là bùng nổ. Nasdaq 100 này đó. Tăng từ mức thấp nhất là 12.9 lên đóng cửa cao nhất là 13 năm, tăng gần 5%. Chỉ số SP500 thì không không kém cạnh các người anh em. Đó, tăng từ mức thấp nhất 4.100 lên 4.280 ờ, tăng 180 ờ, điểm tương ứng khoảng 4%. Có thể nói là chỉ số chứng khoán Mỹ tuần qua tăng khá là mạnh và chỉ số chứng khoán Mỹ thì đang hướng dần đến cái ờ, mục tiêu ờ, của sóng hồi. Chỉ số S&P 500 thì đang hướng đến vùng giá 4.350 test cạnh trên này. Sai số 20 giá 0,5%. Cũng là test MA 200. Đó, trên đường uh, ờ, Dow Chen thì chúng ta biết MA200 luôn là sẽ trở thành kháng cự trên uptrend thì nó là hỗ trợ. Do vậy tuần tới dự kiến chỉ số chứng khoán Mỹ khi test đến MA200 thì sẽ gặp lực bán mạnh tại đây, lực chốt lời. À, cũng phải thôi, như chỉ số SP500 này chúng ta biết là tăng từ 3.650. Nếu lên đến 4.300 này thì cái mức tăng của nó cũng khá là nhiều đấy. Đây chúng ta có thể xem cái mức tăng của nó này. Nếu lên đến 4.000 350 này thì mức tăng của nó sẽ rơi vào à, gần 20%. Một mức tăng khá là nhiều đúng không ạ? Chỉ số à, Dow Jones Chỉ số Dow Jones thì cũng từ 29.600 đúng không? Nếu tăng lên 34.000 thì nó cũng rơi vào tầm 17%. À, cũng là một mức tăng khá lớn đúng không ạ? Đó. Mục tiêu của Dow Jones thì sẽ là hướng đến cái à, khu vực là 34.000, 34.200 đó sai số 0,5% 1% kháng cự chỉ số Nasdaq 100 chỉ số Nasdaq 100 thì hướng đến mốc quanh 14 ngàn 14.100 nói chung là phù hợp thôi tuần tới dự kiến các chỉ số sẽ tiếp tục tăng các chỉ báo kỹ thuật cũng chỉ báo là tiếp tục tăng Đấy, các chỉ số đã vượt ra ngoài mây, bắt đầu bước vào quá trình tăng tốc rồi. Đối với tin tức thì ờ, tuần tới hầu như chúng ta không còn tin tức nào đáng chờ đợi nữa. Tuần tới đối với thị trường Mỹ cũng không có tin mạnh, có lẽ chỉ có một chút tin về ngày thứ tư. Nó có thông tin là doanh số bán lẻ, nhưng theo tôi thì ờ, doanh số bán lẻ cũng không biến động quá mạnh. Đâu đó doanh số bán lẻ các chuyên gia đang dự kiến chỉ tăng nhẹ 0,1%, theo tôi cái mức bán ờ, doanh số bán lẻ tăng trên dưới 1% thì nó không gây biến động mạnh thị trường. Biên bản của họp FOMC thì nó cũng sẽ không biến động mạnh bởi vì chúng ta có thể hiểu là cái việc tăng 0,75 của tháng trước đã phản ánh hết rồi. Có thể nói tuần tới là một tuần không tin. Không tin thì thị trường sẽ tiếp tục biến động theo kỹ thuật và khả năng sẽ tiếp tục biến động theo xu hướng quán tính uptrend của tuần trước. Đó đối với thị trường chứng khoán Mỹ đối với thị trường ờ, chứng khoán lớn thứ hai chúng ta quan tâm là thị trường Trung Quốc thì chúng ta cũng biết là thị trường chứng khoán Trung Quốc sau khi tạo đáy ở cuối tháng 4 bước vào tăng giá tháng 5 tháng 6 và tạo đỉnh đỉnh sóng hồi ở tháng 7 cái mức phục hồi thị trường chứng khoán Trung Quốc là 62% so với đáy Đấy, một mức phục hồi rất là mạnh Đó. cũng là 20 hơn 20% so với tính từ đáy lên đỉnh đỉnh sóng hồi. Sau đó thị trường chứng khoán Trung Quốc điều chỉnh giảm một nửa số điểm đã tăng và bây giờ đang bước vào quá trình sideways. Cá nhân tôi đánh giá thị trường chứng khoán Trung Quốc khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa trở lại, thị trường chứng khoán Trung Quốc sẽ bước vào giai đoạn sideways. Khả năng là ổn định ở một nền giá mới, ờ, không cao bằng đỉnh nhưng cũng không thấp hơn bằng đáy. Nhiều khả năng chỉ số Shanghai Composite sẽ ổn định quanh vùng giá là 3170 ở ờ, cận trên sẽ được chặn bởi 3.450. Như vậy là ổn định trong biên độ 10%. Chưa đến 10%, 8%. Thị trường chứng khoán Mỹ thì cá nhân tôi đánh giá là tuần tới sẽ là quá trình về đích, tăng tốc về đích thôi. À, tuần vừa qua là gồm một tuần tăng tốc rồi. Tuần tới sẽ tiếp tục tăng tốc và hướng đến về đích của sóng hồi. Thị trường chứng khoán Mỹ cá nhân tôi đánh giá tuần tới thị trường chứng khoán Mỹ sẽ chỉ số Dow Jones sẽ hướng đến vùng giá 34.200. Sau đó sẽ gặp điều chỉnh mạnh. À, nhiều khả năng sẽ quay trở lại test 32.500. Như vậy chỉ số chứng khoán Mỹ à, tuần tới sẽ tiếp tục hướng đến 34.200. Sau đó sẽ đi ngang phân phối ở đây khoảng 3 ờ, năm phiên. Rồi tầm ờ, cuối tháng 8 đầu tháng 9 sẽ có một nhịp điều chỉnh về 3 2500. Cá nhân tôi đánh giá chỉ số chứng khoán Mỹ đợt tới sẽ đi ngang quanh biên độ 32.500 lên đến 34.300. Đấy sẽ là quá trình sideways thị trường chứng khoán Mỹ. Như vậy tất cả thị trường sẽ giống nhau thôi. Sau khi tạo đỉnh sóng hồi sẽ vào một nhịp điều chỉnh mạnh, sau đó là bước vào quá trình sideways. Tạo một nền giá mới trước khi chờ đợi những uh, chuyển biến của kinh tế vĩ mô. À, thì chúng ta biết là trong tháng 8 và tháng 9 là hai tháng khoảng trống thông tin. Chúng ta sẽ không còn thông tin nào quan trọng nữa đâu và có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu có thông tin từ cuối tháng 10 khi mà báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ra và khi có kết quả kinh doanh 3 quỹ thì nhà đầu tư gần như sẽ ước lượng được kết quả kinh doanh cả năm. Và lúc đó nó mới bắt đầu có phân hóa và có sóng. Chỉ số SP500 thì cũng tương tự chỉ số Dow Jones thôi. Tuần tới sẽ hướng đến vùng giá là 4.350 cộng trừ. Sau đó sẽ bước vào quá trình sideways up dự kiến kéo dài 6 đến 8 tuần ở cái mức giá là 4.350 ở cận dưới là 4.000 đối với chỉ số Nasdaq 100 tuần tới sẽ hướng đến vùng giá 14.100 cộng trừ sau đó thì đương nhiên là việc nó có thể test lại 12.800 và sideways up trong vùng giá 12.800 đến 14.200 là bình thường. Nói chung là các thị trường cá nhân tôi đánh giá là đang bước vào cái khúc cua cuối cùng, tức là các thị trường đã hồi được 80% target rồi. Hiện nay còn 20% target nữa các thị trường sẽ hoàn thành nốt trong 1 2 tuần tới và sau đó sẽ bước vào một quá trình điều chỉnh sideways. Đó. Đó là đối với thị trường chứng khoán thế giới, còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì sao? Kết quả kinh doanh quý 3 của chúng ta thì ra hết rồi, đúng không? Còn kết quả quý 4 à, kết quả quý 2 xong rồi, quý 3 thì chưa tới. Như vậy chúng ta cái tháng 8 tháng 9 cũng sẽ là hai tháng khoảng trống thông tin. Từ giờ cho đến ờ, tháng 9, hết tháng 9. Và nhiều khả năng thị trường của chúng ta, thị trường chúng ta thì đi chưa được 80% ờ, sóng hồi đâu. Đấy. Đối với thế giới thì được 80% nhưng chúng ta đi chế pha hơn. Chúng ta cũng nhìn ờ, như ví dụ như thế giới cũng phân cấp ạ Trung Quốc thì đã kết thúc sóng hồi, đỉnh sóng hồi từ giữa tháng 7, đúng không ạ? Rồi. Từ đầu tháng 7 rồi. Đỉnh sóng hồi, sau đó bước quá trình điều chỉnh. Mỹ thì bây giờ mới đang tiến đến đỉnh sóng hồi. Còn chúng ta thì mới đi đường nửa đường thôi. Không có lý do gì cả. Trên đường hướng đến 1350 chúng ta hiện nay mới ở 1262 chúng ta với cách để đáy hơn 100 giá nhưng còn cách xa cái đỉnh mục tiêu của chúng ta đỉnh mục tiêu dự kiến tạo trong cuối tháng 9 hoặc là nửa đầu tháng 10 Đó, quanh 1350 lúc đó chúng ta cũng sẽ test MA200 thôi bây giờ thì chúng ta chưa MA200 chúng ta đang ở 1383 nhưng cá nhân tôi đánh giá MA200 sẽ được kéo dần về đâu đó sẽ xuống 1360 1350 đấy sẽ MA200 các thị trường thế giới lớn test m 200 thì chúng ta cũng sẽ test nhưng chúng ta chế một pha. Nghĩa là họ đi xong rồi thì chúng ta mới đi ở nửa đường. Thế thôi. Và khi họ sideways thì chúng ta sẽ tiếp tục quá trình tăng tốc tiếp. m 200 vn đi30 của chúng ta hiện nay cũng vẫn ờ, đang nằm ở 1420. Cá nhân tôi thì nghĩ là vn đi30 sẽ m 200 sẽ được kéo về đâu đó tầm 1390, ờ, 1380 mấy đấy. Đó, đó là sóng sau của chúng ta. Mà hiện nay chúng ta nhìn vần Y30 của chúng ta mới ở 1280. Chúng ta còn cách đỉnh trăm giá nữa cơ. Thị trường chúng ta còn tăng dài. Nhưng tất nhiên là khi điều chỉnh thì chúng ta vẫn có điều chỉnh. Đấy là bình thường. Cá nhân tôi đánh giá nhé. Tuần sau thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục tăng tốc. À, Mỹ thì tăng tốc tuần trước rồi. Tuần sau chúng ta mới tiếp tục cài ga tăng tốc theo. Chúng ta có thể nhìn thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đang bị chế pha này. Đây bây giờ thị trường chứng khoán Việt Nam mới mon men để vượt ra ngoài mây này khi vượt mây chúng ta bước vào quá trình tăng tốc đối với thị trường chứng khoán Mỹ chúng ta cũng nhìn thấy khi nó vượt mây nó tăng tốc hay na thế lúc vượt mây mới bước quá trình tăng tốc Đấy, Dow Jones cũng vậy chúng ta chế pha với thị trường Mỹ ờ, tầm ờ, hơn một tuần đây chúng ta nhìn thấy Dow Jones chưa Dow Jones khi ở cạnh mây này tích lũy này Đấy, tuần qua mới bắt đầu bứt phá này lúc tích lũy thì tích lũy cũng y như vn index của chúng ta này Dow Jones tích giá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 phiên mới bắt đầu tăng tốc. Vn Index của chúng ta hiện nay đã tích lũy cũng được 7 phiên rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chúng ta cũng tích lũy 7 phiên rồi. Khả năng tuần tới chúng ta sẽ bước quá trình tăng tốc thôi. Chúng ta biết nhịp vừa rồi Dow Jones tăng tốc gần 4%. Nếu mà chúng ta tăng tốc 4% thì cũng phải ứng với 50 điểm. Tất nhiên là các thị trường nó sẽ lệch pha nhau và biến động không đồng nhất nhưng mà cá nhân tôi đánh giá sau tích lũy thì sẽ là tăng tốc thôi Dow Jones sau khi tích lũy ở cạnh mây này thì bây giờ cũng bước quá trình tăng tốc rất là mạnh và sẽ hướng đến về đích tuần tới chúng ta tuần tới dự kiến cũng sẽ tăng tốc cá nhân tôi đánh giá vn index tuần tới sẽ chinh phục mốc 1.300 điểm còn đối với vn 30 mới là vấn đề liệu vn 30 của chúng ta có kịp để chinh phục mốc 1.340 hay không thì tuần tới chúng ta sẽ có câu trả lời nhưng cá nhân tôi đánh giá tuần tới cả hai chỉ số chúng ta sẽ tăng tốc. Các chỉ báo kỹ thuật cũng cho tín hiệu tăng giá mạnh. Đấy, MACD đã lên trên vạch không. Tuần tới các tổ chức sẽ phải giải ngân. Và các tổ chức giải ngân thì họ sẽ hướng đến nhóm cổ phiếu vn i30. Do vậy tôi đánh giá tuần tới tiền sẽ tiếp tục được rót vào nhóm cổ phiếu vn i30 và cổ phiếu vn i30 tuần tới sẽ tỏa sáng. Đó là phương diện chỉ số chung. Như vậy hành động chúng ta làm gì? Thì chúng ta đã bắt đáy khi thị trường ở dưới 1 hai rồi. Bây giờ chúng ta chỉ chờ chốt lời thôi. Chúng ta chờ khi dòng tiền lớn quay trở lại, thị trường tăng tốc thì chúng ta chốt lời thôi. Và chúng ta cũng chốt lời theo tùy nhóm cổ phiếu. Bởi vì cá nhân tôi đánh giá là sau quá trình tăng tốc trong tuần này và có thể kéo dài đến giữa tuần sau thì chúng ta sẽ đồng pha thị trường chứng khoán thế giới sẽ bước một nhịp điều chỉnh. Cá nhân tôi nhá thì mạnh dạn dự đoán thị trường sẽ tiến đến vùng 130x sau đó thị trường sẽ có một nhịp điều chỉnh 450 điểm trước khi tăng tốc trở lại vào đầu tháng 9 và tăng đến giữa tháng 10 thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu là test vào 200 đâu đó quanh vùng 1340 1350. Đối với vần Y30 e cũng vậy. Đối với vần Y30 e Đối với vần Y30 e thì cá nhân tôi dự đoán chúng ta sẽ có tầm 5 đến 8 phiên tăng tốc mạnh kể từ tuần sau trở đi và vn i30 sẽ test về vùng 1330 1340 tức là tăng đâu đó tầm 560 điểm so với cái mức hiện tại sau đó sẽ bước vào một nhịp điều chỉnh 560 giá tức là điều chỉnh hết cái giai đoạn quá trình tăng tốc đấy rồi tích lũy trở lại trước khi tăng tốc mạnh trong nửa cuối tháng 9 và đầu tháng 10 hướng đến vùng giá 1380 1390 đó đó là vấn đề 30 và cổ phiếu và hành động của chúng ta thì chính là chúng ta đã mua cổ phiếu rồi bây giờ chúng ta canh chốt lời thôi khi thị trường tăng tốc thì chúng ta chốt lời thôi bốn nhóm cổ phiếu mà tôi đã khuyến nghị quý vị mua uh, chứng khoán ngân hàng thép và bất động sản thì chúng ta điểm như danh những cổ phiếu sáng danh mà chúng ta đã từng mua để chúng ta canh chốt lời nhé thứ nhất là cổ phiếu chứng khoán thì uh, chứng khoán Hồ Chí Minh thì trước đó tôi vẫn khuyến nghị quý vị chứng khoán Hồ Chí Minh sẽ hướng đến cái khu vực là 28, 29 là khu vực chốt lời. Tuần qua đã 3 2 lần, không dưới 3 lần HCM tiến đến vùng giá 28 và bị bán xuống. Cá nhân tôi đánh giá tuần tới HCM sẽ hướng đến là vùng giá 29 sẽ quanh 29 sẽ là đỉnh thôi. Do vậy quý vị tiếp tục chốt lời ở vùng giá 28 29 và nghỉ nhá. Còn mua thì ngày 17, 18, 19 chúng ta mua rồi. Khuyến nghị mua rồi nên bây giờ tôi không nói lại mua nữa. Còn điểm vào mua thì theo tôi thời điểm này là thời điểm tuần tới là tuần chúng ta canh chốt lời chứ không phải là tuần canh mua nhé đối với chứng khoán bản Việt 48 theo tôi thì chứng khoán bản Việt ừ, cần vượt cả target chúng ta kỳ vọng cơ chúng ta kỳ vọng vùng giá 45 46 thì hiện nay là 48 rồi quý vị nào mà chưa chốt lời tiếp tục chốt lời thôi chứng khoán bản Việt hoàn toàn có thể lên vùng giá 50 51 là bình thường Tuy nhiên chúng ta sẽ không mua nữa nhé bạn nào chốt lời rồi thì đứng ra ngoài Chứng khoán bản Việt có thể lấp cái gap này Ở cái khu vực 50 này quanh 50 sẽ là đỉnh của chứng khoán bản Việt cộng trừ do vậy chúng ta sẽ chốt lời ở đây thôi và nghỉ hiện nay giá 48 rồi đối với chứng khoán SSI chứng khoán Sài Gòn SSI thì cá nhân tôi đánh giá sẽ tiếp tục tiến lên Đấy, vùng giá quanh 27 có thể là lên đến tận 28 cơ như vậy vùng giá 27 28 là vùng giá canh chốt lời của SI tuần sau 27 28 hiện nay giá 25 rồi 249 SI cũng đang tiến đến cạnh dưới của mây khi SI vượt mây sẽ bước quá trình tăng tốc. Trường hợp mà cao SI có thể cán đích 29 là bình thường. Nhưng cá nhân tôi kỳ vọng 27, 28 thôi. Đến khu vực này vậy nên chốt lời. Còn mua thì đương nhiên rồi. Ngày SI ở 18, 19, 17 thì chúng ta mua hết rồi. Nên giờ không nên hỏi chuyện mua nữa. Giờ không phải lúc để chúng ta canh mua. Đối với cổ phiếu ờ, VND. VND thì ờ, cá nhân tôi đánh giá sẽ hướng về vùng giá 25, 26. Do vậy tuần tới chúng ta canh 25 26 chốt lời thôi không có vấn đề gì cả mua thì chúng ta mua hết 16 17 rồi giờ không phải lúc mua nữa giá đang 22 năm nhé cá nhân tôi đánh giá 25 26 sẽ là vùng giá chốt lời quý vị chờ cổ phiếu tăng tốc về đích thôi đối với cổ phiếu FTS một trong những công ty tốt nhất hiện nay cá nhân tôi đánh giá FTS tuần tới nếu trường hợp đẹp thì FTS hoàn toàn có thể hướng đến vùng giá 38 39 này à, tuần vừa qua cán đốc 36 rồi thực ra chúng ta kỳ vọng là FTS ở 35 36 chốt lời thôi cá nhân tôi nghĩ là nếu mà bạn nào chưa chốt lời 35 36 tuần tới có thể canh 37 38 chốt lời rồi nghỉ nhá còn mua thì mua gì nữa chúng ta mua ngày trước mua ở vùng giá dưới 30 trước chia và quy ra sau chia nó là dưới 23 rồi 22 23 mà giờ đến 35 36 67% không chút lời đợi giờ nào nhóm cổ phiếu thì có thể nói là chúng ta mua ờ, thành công rồi bây giờ chúng ta nên chốt lời thành công nữa thôi đốm nhóm cổ phiếu ngân hàng CTG thì cá nhân tôi trước đó vẫn dự đoán 2930 là vùng chốt lời à, CTG đã đứng rất lâu ở 29 tuần tới hoàn toàn CTG có thể bùng nổ lên 30 thậm chí trên 30 nếu quý vị nào còn hàng thì chốt lời thôi quý vị nào không còn hàng thì đứng ra ngoài xem thôi nhé mua thì chúng ta mua ở đợt 23 24 dưới 23 22 23 rồi đến 30 thì nó cũng là 30 35% rồi không còn gì kỳ vọng nữa đối với cổ phiếu BIDV cũng vậy thôi BIDV đây tôi kể rõ vùng mua này 2930 này. 39 rồi BIDV có thể lên cao tầm 41 Nói chung là 3941 này là khu vực chốt lời thôi Cũng là 35% rồi Không còn kỳ vọng gì nữa MBB tuần tới quý vị phải canh chốt lời thôi nhé. Đây vùng trước đó chúng ta kỳ vọng 28 29 đây. MBB tuần qua lên đến 275 rồi. Hiện nay giá đang 27. Đấy quý vị nên nhanh tay lẹ mắt canh 28 29 thôi. Quý vị nào chốt 28 29 rồi thì nghỉ nhá. Đây vùng chúng ta mua trước đó đây, quanh 22 đây. 22 đến 28 cũng là 35% rồi, không kỳ vọng gì nhiều. Tuần tới những cổ phiếu mà ngân hàng chưa tăng cá nhân tôi nghĩ là sẽ chiếm sóng, chưa tăng mạnh trong những cổ phiếu sáng danh trong dòng chưa tăng mạnh chúng ta có thể nhìn thấy ví dụ như Techcombank đấy trước chúng ta canh mua 33 cũng rất là đẹp hiện nay giá cũng lên đến 39 hiện nay giá đang 38 8 cá nhân tôi đánh giá Techcombank hoàn toàn có thể về vùng giá 42 43 thậm chí cao lên là 44 do vậy quý vị nào có hàng thì uh, tiếp tục ngồi chờ thôi nhé tuần tới tôi nghĩ Techcombank có thể cán đích vùng giá 43 44 cho quý vị chút lời đối với cổ phiếu VPBank. VPBank hiện nay đang 29. Cá nhân tôi đánh giá VPBank sẽ được hút về test MA 200 ở 34, quanh 34 cộng trừ nửa giá. Như vậy VPBank ở 29 năm. Thực ra nếu quý vị nào chưa có hàng thì vẫn có thể mua lướt được VPBank với mức kỳ vọng tăng giá 15%. Cá nhân tôi không mua gì nữa bởi vì sóng này tôi không đánh ngân hàng. Tôi tập trung vào chứng khoán thép và bất động sản là chính trong sóng này nếu ngân hàng thì tôi đã mua nếu mua thì tôi đã mua BIDV CTG MBB rồi đấy còn đây là cơ hội vớt phát cuối cùng cho những ai chưa có hàng đang cầm tiền thì quý vị có thể canh những cổ phiếu như VPBank với mức kỳ vọng khiêm tốn 12-15% thôi. Nói chung giờ này thì quý vị là trâu chậm uống nước đục rồi, không thể kỳ vọng những mức tăng trưởng 4-50% như chúng ta mua bắt đáy được. trong những ngân hàng tầm trung ACB cũng sẽ một ngân hàng đáng chú ý ACB có thể kỳ vọng tăng trở lại 26 xa hơn là 27 hiện nay ACB đang 24,7 à, cũng với mức kỳ vọng 10% thôi không được nhiều nữa hoặc là HD Bank HD Bank thì với mức kỳ vọng là 28 hiện nay giá đang 25 rồi cũng chỉ được 10 12% thôi không kỳ vọng nhiều SHB cũng là một lựa chọn không tồi. Đối với những quý vị không có hàng. SHB chỉ cần bứt phá qua 15 năm thì sẽ hướng đến vùng giá 18 19. SHB là có thể kỳ vọng được 20% này. Tiên Phong Bank cũng là một sự lựa chọn được của nhóm ngân hàng. Cá nhân tôi đánh giá Tiên Phong Bank sẽ sớm vượt mây, bứt phá năm. Tiên Phong Bank sẽ hướng về vùng giá 33 34, 34 thì kỳ vọng chuẩn hơn. Đó, hiện nay giá đang 28 năm 28 năm lên 34 thì cũng được gần 20% 18% đó là những cổ phiếu ngân hàng mà quý vị nào à, trâu chậm thì có thể xác định là vào vớt vát lại một chút với mức kỳ vọng lợi nhuận là trên dưới 15%. Đối với cổ phiếu bất động sản, Đấy. bất động sản khu công nghiệp thì giờ là lúc chúng ta phải chốt lời. Đấy, VGC lập đỉnh cá nhân tôi đánh giá VGC đang định giá quá cao. Tin tốt ra là tin ra là bán thôi. Còn ờ, với vùng giá 66 này thì không thể kỳ vọng nhiều. Bất động sản sẽ rất là khó khăn trong thời gian tới. Không đơn giản kể cả bất động sản khu công nghiệp. Những cái lợi sẽ không còn nữa. Khi kinh tế không còn tăng trưởng tốt thì cái cầu về cái thuê mặt bằng sẽ không quá lớn. Và cái nền giá cái khu công nghiệp hiện nay cũng cao rồi không thấp nữa. Kinh Bắc cũng quá đạt kỳ vọng. Đấy, chúng ta kỳ vọng Kinh Bắc lên 38 39 thì giá thậm chí đã chạm 40 rồi. Đây là khu vực quý vị phải chốt lời bởi khu vực mua chúng ta là 30 trước chia và 28 sau chia cơ. Đến đây thì cũng đã được đến 35%. Đối với các ma bất động sản phát khác ví dụ như đất xanh. Trước đó thì chúng ta kỳ vọng mua dưới 20, hiện nay giá cũng 28 rồi. Cũng là điểm phải chốt lời thôi, 28 29 là khu vực phải chốt lời đối với đất xanh thôi quá đạt kỳ vọng rồi 40 45% rồi kỳ vọng gì nhiều nữa đối với những mã cổ phiếu mang tính hơi hướng đầu cơ ví dụ như DIG thì trước đó tôi vẫn khuyến nghị quý vị mua 33 35 trước chia đó nó ứng với vùng giá là 23 24 sau chia hiện nay thì 40 rồi hơn 50% 60% rồi quý vị phải chốt lời thôi DIG này vùng giá 42 43 tôi nghĩ là DIG sẽ đâu đó quanh 43 cộng trừ 1 điểm đây là khu vực chốt lời không phải lúc mua nữa 4244 sẽ là khu vực chốt lời thôi quý vị nào cầm hàng thì canh bùng nổ lên mà chốt thậm chí nếu bùng nổ nó được dòng tiền đầu cơ mạnh nó có thể tăng vượt kỳ vọng quý vị chốt rồi thì không quay lại nhé hoặc là CEO này trước đó chúng ta đây quý vị nhìn cái chen tôi kẻ này tôi vẫn khuyến nghị quý vị mua CEO ấy 23 22 23 đó. bây giờ đến 35 ờ, 37 rồi tôi kỳ vọng CEO có thể lên được 40 cơ nhưng đợt vừa nó mới lên được đến 37 đấy quý vị làm cầm hàng thì có thể chờ 38 40 chốt lời từ vùng giá 2223 này mà lên đến 38 40 thì cũng 6 7 phần trăm rồi kỳ vọng gì nhiều nữa cổ phiếu ờ, CI e e cũng vậy đây vùng mua đây tôi kể quý vị rất là rõ đây 15 16 đây hiện nay là 24 rồi 50 phần trăm rồi CI hoàn toàn có thể phục hồi trở lên 26 27 đây khu vực quý vị chốt lời nghỉ thôi giờ lúc nghỉ thôi 26 27 nghỉ thôi đến được 26 27 thì cũng 65% rồi kỳ vọng gì nhiều nữa đấy đối với cổ phiếu thép Hòa Phát vẫn đang tích lũy ở vùng đáy sau khi break out 23 thì đang tích lũy quanh 23 giá 24 rồi cá nhân tôi đánh giá Hòa Phát sẽ tiếp tục hướng đến vùng giá ngắn nhất 26, cao nhất là 29. Cá nhân tôi đánh giá Hòa Phát nhiều khả năng lên tiến đến quanh 27 cộng trừ một giá. Đấy, nhiều khả năng lên tiến đến tầm 27, 28. Như vậy ờ, quý vị vẫn có thể vớt vát khoảng 12% với cổ phiếu Hòa Phát nếu quý vị xuất phát mua ở vùng giá dưới 24, 23 năm 24 thì vẫn có thể kỳ vọng chốt lời 28 được 12 15% đối với cổ phiếu à, hoa sen hoa sen thì hơi hướng thường có tính đầu cơ rất là cao Đấy. hoa sen sẽ tiếp tục tăng giá thôi hoàn toàn có thể hướng đến vùng giá 24 25 nhưng mà ở vùng giá 22 này thì tôi không biết khuyến nghị thế nào cả bởi vì thực ra hoa sen nó mang tính đầu cơ cao tăng thì tăng rất nhanh và giảm cũng giảm rất nhanh rất là khó Đấy. trước đấy quý vị có thể nhìn thấy cây búa ngược của hoa sen khi ở vùng giá 15 này 15 mà giờ đến 22 thì cũng được 50 phần trăm rồi nói chung quý vị canh chốt lời thôi quý vị nào có hàng thì canh cùng giá 24 25 với hoa sen tuần sau để chốt lời đúng cổ phiếu Nam Kim Nam Kim đây à, khi ở vùng giá 17 đây cũng có cây búa ngược rất là đẹp đúng không ạ Nam Kim thì hoàn toàn có thể hướng trở lại 25 26 tuần tới quý vị cũng có thể canh Nam Kim quanh 25 chút lời ngắn hạn là như thế hiện nay thì đang 226 rồi cá nhân tôi đánh giá tuần tới nam kim có thể tiếp tục bứt phá còn khuyến nghị mua thì tôi không khuyến nghị bởi tôi khuyến nghị quý vị mua hết ở cái ngày thị trường ở vùng 1150 1160 mua gì giờ quan điểm của tôi không mua mua đứt bán đoạn thôi không mua lướt sóng còn quý vị nào mà lướt sóng hàng ngày T3 T5 thì tôi chịu cái đó là quý vị thành thần thì quý vị cứ lướt thôi tôi thường mua xong là tôi ngồi im và bán xong chốt lời là tôi đứng ra ngoài tôi không ở thị trường một năm tôi chỉ đánh một hai sóng ấy Thế thôi, không đánh nhiều. Mỗi sóng ăn 30 50%, nếu lộc trời cho 70 100% thì càng tốt rồi nghỉ. Quan điểm tôi thì tiền chốt lời xong, đúc vào túi của mình, rút ra khỏi thị trường mới là tiền của mình. Còn tiền mà vẫn ở dạng cổ phiếu thì chả giải quyết cái gì, lãi lỗ là kiểu đếm cua trong lỗ thôi. Ok, đó là thị trường tuần tới. Còn cá nhân tôi đánh giá tuần tới sẽ có một nhóm cổ phiếu, một số nhóm cổ phiếu được luân phiên đến và một số nhóm, nhóm cổ phiếu tốt đợt vừa rồi giảm mạnh đã tạo đáy bền vững. Ví dụ như nhóm cổ phiếu dầu khí thì à, cổ phiếu ga, ga 114 tôi thì thấy ga vẫn đang đi trong biên sideways up. Do vậy với mức 114 thì ga hoàn toàn có thể được đánh trở lại 125 thậm chí 130, tăng trở lại 10 15% là bình thường. Đó, ga vẫn đang đi sideways up các bạn nhé chưa hề có dấu hiệu gì đau ờ, chen cả cổ phiếu ờ, BSR rất là tốt nhưng mà nhà cái đang giữ gom rất mạnh ở vùng giá 24 không biết gom tích lũy hay để làm gì nếu đúng phù hồi kỹ thuật thì BSR hoàn toàn có thể lên trở lại vùng giá là 27 28 Đấy, hiện nay đang 25 25 năm thậm chí xa hơn là 30 là bình thường nhưng cá nhân tôi thì nghĩ là tầm này không phải là tầm mua còn nếu quý vị nào nhanh tay lẹ mắt T3, T5 thì đấy là sở trường quý vị, không phải sở trường của tôi. Đối với ờ, cổ phiếu PVS này. PVS thì cá nhân tôi đánh giá không còn lên được cao nữa nhiều khả năng lên được đến ờ, hiện nay giá đang 26 rồi lên được đến 28 thôi Quyện nào cầm hàng thì 28 chúng ta chốt lời rồi đi ra thôi nhé còn mua trước chúng ta mua mãi quanh 20 21 này rồi thì mua gì ở 26 này nữa PVD PVD thì năm sau mới là năm được lợi còn giá dầu phải đứng giá cao vì năm nay PVV vẫn đang thực hiện nghĩa vụ với những hợp đồng được ký từ năm ngoái khi nền giá dầu vẫn 5 4 50 đô cơ nên giá nó thấp PVD thì cá nhân tôi đánh giá có thể phục hồi trở lên 21 Đó, hiện nay đang 19 rồi quý vị nào có hàng thì canh thôi 21 22 chốt lời thôi nghỉ nhá đây này mua thì phải mua chỗ này này đây đường tôi kẻ này 15 dưới 15 cơ 15 mà lên 22 thì ông 50 phần trăm chứ ít gì nữa đó nhóm cổ phiếu dầu khí hoặc một số cổ phiếu phân đạm Đấy, đạm phú mỹ đang tích lũy thì rất là tốt quanh 47 cá nhân tôi nghĩ là đạm phú mỹ hoàn toàn có thể hồi kỹ thuật trở lên 55 trước khi nói chung nhóm cổ phiếu phân đạm thì đã vào đao chen rồi nên bây giờ hồi là hồi kỹ thuật thôi hồi có thể hồi trở lại 55 trước khi tiếp tục ờ, đao chen và quay trở lại 44 xa hơn có thể test lại 38 tôi thì rất thích nếu nhóm cổ phiếu dầu khí hoặc là đạm phú mỹ này test trở lại vùng giá 35 38 đây sẽ khu vực tôi mua bởi vì là nhóm cổ phiếu dầu khí này tuy nó không còn biên lợi nhuận cao nữa nhưng mà cái lượng tiền mặt của nó hiện tại rất là lớn và chúng ta biết là chu kỳ phân đạm thì lúc nào cũng bán được đấy một năm chúng ta vẫn cấy 3 vụ nên nó không sợ ế như ờ, thép của bất động sản bất động sản mà chết thì thép ờ, bán chậm ngay chậm theo ngay nó khác hoặc là đạm cà mau này đạm cà mau này cá nhân tôi đánh giá đạm cà mau hoàn toàn có thể phục hồi trở lại vùng giá là 38 37 38 giá hiện nay đang 32 năm có thể phục hồi trở lại 37 38 nó sẽ cùng với đạm phụ Mỹ thôi đạm Cà Mau này thì chỉ thật sự ở miền giá thơm tốt khi dưới 25 thôi nhé còn giá hiện tại 32 năm thì các bạn nhanh tay lẹ mắt thì mình có thể lướt được 10 15% còn tôi thì không nhanh nhẹn như vậy Một số nhóm cổ phiếu trụ cột trong vần Y30 cá nhân tôi đánh giá tuần tới sẽ quay lại tỏa sáng. Ví dụ như bộ đôi cổ phiếu nhà Vic, Vinhome, Cá nhân tôi đánh giá Vinhome đã tích lũy xong sẽ bắt đầu bước vào nhịp tăng. À, phục hồi kỹ thuật thì đúng hơn nói tăng không đúng. Vinhome có mô hình hai đáy. Như vậy trước hết sẽ test đường viền cổ 70. Tôi nghĩ là với động lực kéo của những cổ phiếu trụ như Vinhome thì nó sẽ giúp VN-Index có sức bật rất là lớn về điểm số. Cổ phiếu VIX cũng vậy. Cổ phiếu VIX cá nhân tôi đánh giá đã tích lũy xong ở vùng giá 64 65 tuần tới khả năng sẽ bùng nổ bứt phá VIX trước mắt sẽ hướng đến vùng giá 71, xa hơn sẽ quay trở lại 77. Cổ phiếu VIX nhá, có một điểm rất chú ý là cổ phiếu VIX của chúng ta đợt vừa rồi bị bán xuống vùng quá, bán rất là sâu nên cái lực phục hồi của phiếu VIX sẽ rất là mạnh. Càng lên càng khỏe nhá. VIX hoàn toàn có thể về trở lại vùng giá 7x. 73, 75 là bình thường. Đó. À tôi lưu ý lại một chút, ngay cả chỉ số của chúng ta cũng thế thôi nhá chỉ số VN Index của chúng ta vẫn, vẫn đang ở mức rất là tích cực. Đây, chúng ta nhìn thấy đây. Đấy, MACD mới bắt đầu cắt lên thôi. Nó cho thấy quá trình trung hạn của VN Index vẫn sẽ là quá trình tăng giá nhé. Còn ngắn hạn điều chỉnh hay không thì nó là rung lắc thôi. Đấy, vẫn đang tăng giá rất là tốt. Hoặc chỉ số VN 30 của chúng ta cũng thế. Trên chart tuần của chúng ta mới bắt đầu cho tín hiệu kết thúc quá trình giảm thôi. Mới bắt đầu tín hiệu tăng thôi. Quá trình tăng này còn kéo dài. Còn mức độ điểm thì tôi không biết. Nhưng mà ít nhất là nó sẽ kéo khá dài đấy chứ mỗi lần nó bắt đầu cắt lên nữa thì nó sẽ không đơn giản cắt xuống ngay đâu đây chúng ta nhìn xuyên suốt quá trình đi xuống này đấy và đi e 30 tạo đỉnh thực ra là từ ờ, tháng 7 ờ, năm 2021 rồi sau đó xuyên suốt quá trình đi ngang này cũng là chỉ số vẫn đang báo đi xuống rồi hiện nay ít nhất là thị trường sẽ tạo được một quá trình đi ngang khi chỉ số đã cắt lên ít nhất tạo được quá trình đi ngang không không có đi xuống nữa đâu và ni index của chúng ta cũng thế ít nhất là sẽ tạo quá trình đi ngang từ đây chứ quá trình đi xuống không có nữa từ khi tạo đỉnh này từ khi tạo đỉnh vào đợt tháng 1 này sau đó là bước một quá trình đi ngang rất là dài ở quanh vùng giá 153x xuống đến 143x đấy đi ngang 100 điểm rất là lâu viên đất của chúng ta bây giờ cũng rất có thể bước quá trình đi ngang 1250 đến 1350 quá trình đi ngang này sẽ kéo dài rất là lâu gọi là sideways up à sideways up thì không đúng quá trình đi ngang sideways thôi chứ giờ không phải uptrend nữa ngoài ra nhóm cổ phiếu trụ cột ngoài bộ đôi nhà VIX thì có thể có sự trở lại của một số cổ phiếu khác ví dụ như thế giới di động MVKG có thể phục hồi kỹ thuật đấy MVKG test cảnh dưới của trend 58 rồi này hoàn toàn có thể phục hồi kỹ thuật trở lại test MA 200 ở vùng giá 68 hiện nay giá đang 63 cũng sẽ góp phần kéo điểm lên hoặc là PLX Đấy, PLX thì đang tích lũy ở vùng giá 42 à, sau thông tin báo lỗ thì PLX tích lũy 42 PLX khi bứt phá khỏi mây tức là bứt phá 435 hoàn toàn có thể hướng trở lại vùng giá 48 49 đó. cũng là một trợ lực không kém đâu nếu so vùng giá 42 này thì cũng là tăng giá tầm 17 18 phần trăm đấy không ít đâu cũng xem một ờ, động lực kéo thị trường lên hoặc là Mansan Đấy, Mansan ờ, hiện nay đang cân bằng quanh 100, hoàn toàn có thể test trở lên vùng giá 120. Mansan thì đang đau chen rồi nhé, nếu test lên 120 sau đó vẫn xuống thôi. Kết thúc quá trình phục hồi để đi xuống tiếp thôi. Ok, như vậy hầu hết các tín hiệu kỹ thuật tích cực chúng ta đều nhìn thấy trong tuần tới. Kể cả về yếu tố thông tin lẫn yếu tố kỹ thuật đều củng cố xu hướng tăng. Nhưng hiện nay không phải xu hướng tăng để mua hàng mà là tăng để quý vị chốt lời nhé. Còn quý vị nào uh, Châu chậm thì quý vị xác định ờ, xác định là uống nước đục là quý vị phải nhanh tay lại mắt và mua bán T3 T5. Cái này thì không phải sở trường của tôi mà nó là sở đoán của tôi. Do vậy tôi thì không quý vị quý vị mua nữa mà quý nghị quý vị là có hàng thì canh những miền giá chốt lời. Còn quý vị nào đã mua thì mua theo tôi cách đây hai ba tháng rồi, không phải mua bây giờ nữa nhé Chúc quý vị có một tuần giao dịch thành công. Chốt lời rực rỡ.